Ví dụ thứ nhất là một bình tròn có chiều cao là 8cm và đường kính bằng ngân này. Đây. Một học sinh nhìn vào trong bình vừa vặn che khuất hết đáy khi đổ nước vào sấp xỉ 3 phần tư bình thì bạn đó vừa vặn nhìn thấy tâm ô của máy. Hãy vẽ tia sáng từ tâm ô truyền đến mắt. Ok. Và sau đây thầy sẽ vẽ nha. đường kính hơi to nhỉ 20 cm thầy cho gấp đôi lên cho tỉ xích gấp đôi lên nhá thì như vậy trong trường hợp này thì sẽ được cái bình này là bằng 40 40 đây rồi đến đây đây là đáy bình còn cạnh kia là 8 thì cho gấp đôi lên thì sẽ là 16